Thank you. về Hải Phòng về với Lê Chân anh đưa em tìm về kỷ niệm thùa học trò hồn nhiên ngây thơ bao mơ ước khát khao nồng cháy về Hải Phòng miền đất an biên những ký ức năm xưa chợt về cát dài náo nức tập nập bốn năm đồng đỏ rực rỡ tháng năm về lê chân hôm nay như chào dáng mê say về với lê chân ta đi thăm những con đường mới mở thật rộng dài và đẹp nên thơ nắng xôn xao đón chào ngày mới nở nụ cười rạng rỡ trên môi anh có thấy tương lai ngày mới phố xá đông vui giấc mê say như con tàu vượt sóng vượt qua muôn trùng khơi giờ cờ hốt tung bay trên quê hương đẹp tươi khi mùa xuân phơi phới